tiên nữ sắm sửa theo hầu sắm sửa mẫu mười phương độ trì tay dân nhang nghi miệng đọc từ bi tám tòa tiên thánh chứng minh cho đồng Thượng đế ban phong ơn trên Thượng đế ban phong Theo vương mẫu cô nổi dòng đại Ông cô nhất tâm màu hòa dốc một lòng không dám đơn xa chiếc thuyền rồng khi êm trời thấy cô bé lại lúc sóng to cô bơ vững tay treo nổi tiếng hò reo an dô quan chân bước xuống thuyền quan lại hò quan phách nhất nhất cô ơi quan mới dô quan phách hai cứ giận nhịp quan lại hò quan phách ba cầm trẻ quàng quàng xin cùng bờ lái ra dỗ chiều từ chiều từ khoan dỗ khoan hàn thác cứ chiều ra hò dỗ khoan về phục sát ba khoan dỗ khoan qua hò dỗ khoan chiều sang công đồng khoan dỗ khoan treo về phủ bóng hò dỗ cho tới đền cô khoan dỗ khoan tới nơi đền nộ You mean? cô lên để khoan họ dỗ khoan một canh tô điểm thẻ ngã tuyết dương lá ngọc ngọc bóng bóng tan y canh trường hai canh xong nghĩ dục chim rộn sao cô nỡ để đông ngồi cho yên cô chấp chấp kinh chấp kinh nên thành xa hồi cũng tứ tổng tây hồ ai đi trên tứ tổng